Quài ngăn, ngăn, ngăn, ngăn, ngăn, ngăn, làm đất là sang ra hết rồi này ừ. còn này, y như lúc đầu là mình sang đất làm hai hai hai lần thì là chỉ bỏ mù tổng thôi đó, sang có hai mươi ừ. đó, không còn gì hết còn cái rễ như này mình mới ra ừ, rễ này rễ này từ mọc rễ này. Ừ. trong lúc này hai năm xây lập hai năm xây lập gãy mà khoa Nè đó như là sợ anh gãy đúng gãy Ư bươi Hoa hết trơn nè Có hết Hai, hai mốt cây có hoa hết một ừ. Vâng. Bây cho anh ngăn ra cái hôn bữa tưng lở rui hả? Bị nước tin cho ngay cái này san nữa. Nhắn này Kering. Chưa biết hả? จักน้องแม่บ่ตุนรวยตีกี่ก็ห่นอยู่ Hay ล à กห y lúc อหอังเรือลา ú a หุ่น ì ใส่ก็ไม่คันลูกตุนเต้าน้องกันเนาะตะห่นแล้วนี่อิวเรื่องน้องตา đ a ง g c á ีก í thì cơ อ๋อย a กร cái cái ลาเรือกินเลย Đến nhanh tí rắp xe đi มันรับเที่ยวกะข้างนอกัเที่ยวตะบอนเนาะ bên này bên này cười vườn cà xem lên nữa nhận tao đặc biệt chịu hỏi à, bươi bươi lắm rồi đừng đừng có nhổ này chị thế đang nhiệt rồi cây nhỏ mà mấy cây nó ba hơn ba tuổi cây này nhỏ chỉ hàng hai một hai dạ, em em thỏ ra đây em thỏ ra đây dạ. em em lưu đây em lưu đây em lưu luôn lưu lưu lưu, lưu, lưu, lưu, lưu. bấn lên coi nè ra mầm rồi nè ừ. Ờ. Ừ. mấy cây không không sâu lắm to cây không sâu là to đó một cái đất xanh tươi luôn ờ. ừ. xanh như sầm rừng luôn đó cái này lì mà để phơi ăn ít chắc cắt được thiệt kiểu cắt được thiệt kiểu bội mày cái lợi yêu kiểu ổn bị bị tiêu cần đó chuẩn bị cần to nên nhiều rồi nhưng nhiều ra là to ừ. nhiều ra chụp không chụp có bài gì không không bị rồi nhớ đi cần sầm cửa cái lại pi mất ở bốn khuôn mặt được mọi hòa rẽ trong đây mà rễ không bấm bằng thầy nó không rơi đẹp cả Ừ. đường đây khó quá cái nó cái nó tím luôn có hợp rồi con diễn cán mất rồi đó dòng này cái này cột beo này anh mới giết con nhẹ nhẹ nhé con mà yêu con thịt cháu nhẹ nhẹ cái này cái này cái này là đàn lò ra luôn nữa cũng đã dắt về Đi ra bay cả nhà đây nhổ rồi hả? À. Rễ này bự không có bự không à, đây. hôm nay được ít học quá Cái nhỏ này nè <laughs> Cô tập tiền nằm nà mình là tiền mình chân ngay nâng nô nè ừ. Nâng gì nè vô tập tiền thì lọ thì bị Nằm nô có tay tay nô mươi mấy ngay mấy cha mấy em cha gà thì nâng gì ờ, nè à. Dạ, cô phong trùm về tay dạ, ừ. xuân cha Và hương phá Vô phá phá xuân Sẽ rõ tâm mẹ ไม่ห้ามไม่จ่ายสุดดีได้ การเงินแล้วก็ต้องเรียนนบเปลี่ยน